À, xin chào mọi người nhé Hôm nay bên Vi tỉnh Văn Cương muốn chia sẻ cho uh, các anh các chị cái kinh nghiệm khi mình mua hàng online ở trên sen đỏ hay trên Shopee hay trên Lazada trên Facebook gì đó chẳng hạn. À, nhưng mà để đảm bảo cái quyền lợi của mình á thì uh, mình phải có một uh, số những cái uh, kinh nghiệm như sau. Đây là cái trường hợp của cái khách hàng lúc sáng mới tới đây để uh, mới mua hàng trên mạng về sau đó bên nhờ bên vi tỉnh văn cương kiểm tra thử cho thì tí là mọi người sẽ xem ở đoạn sau video à, sẽ rõ ha được chưa cháu vòng quay đi rồi à, xin chào mọi người nha hôm nay có khách nó mới mua một cái à, bộ hụt sóng wifi ở trên mạng về mua online vậy thì nghe nói là như cái như cái cái này là nghe nói là đâu 500 nghìn tôi xin giảm giá cuối cùng con bốn trăm nghìn ừ. này là con bốn trăm nghìn ha ừ thì ờ, khách đưa ra thì hỏi là như thẻ kiểm tra cái thì ở đây là khách ở nhà là một cái giấy là, là, là, là, cái giấy mở cái thẻ rồi mở ra nhưng nó cảm thấy nó lên điện thì đấy có cái giấy hướng dẫn ha uhm, giấy hướng dẫn thì nó cũng có ghi là các bước bạc bước như vậy đó đó đó thôi cái này khỏi khỏi quá gì này thủ điện thoại thì có khách kia ha đó thì có các bước hướng dẫn như vậy ha thế đấy là cái wi cái kích sóng wifi của nó là wifi đó thì về thế cách khách thấy là cảm không có điện nên là khách bấm vào nút này cái thì nó tuột bố nó ra không thì khách mới khách à, mới mới lấy cái gì nghèo nghèo á nghèo nghèo thì thấy có một cái lỗ tròn tròn lỗ rõ hỏng nó này cái lỗ này lúc trước người ta dán tem ấy ha à, nó thấy được nhưng mà lấy tay to to ra cái lỗ để đưa ra bên như bên mình kiểm tra cho không để bên mình kiểm tra xong thì à, đây mình mở ra nha thử đấy là một cái, cái giá cắm chân của nó này ha con ở trong này tung phồng hết á à, không có một cái gì cả khách chân ngồi bên này nhưng mà không quay mặt khách ha à, trong này chỉ tung hồn thôi không có một cái gì hết đấy nha à, tung hồn hết từ A đến Z nha à, nói chung là mua được cái vỏ 400 ngàn á thằng ai đóng được cái vỏ này đẹp ghê luôn á à. <laughs> lưu ý khách hàng mà. nên là lưu ý khách hàng là khi mình mua hàng online chẳng hạn ha mình mua làm sao mà gì có cái số điện thoại mà nó để trên mà khách hàng gọi bắt máy ok là được không thứ nhất thứ hai là mình chọn những cái nào mà cái cái nơi nào mà buôn bán uy tín chút xíu á không như nếu mà rẻ mất cái này 400 ngàn đâu phải là, là rẻ đâu đúng không 400 ngàn là đắt lắm lúc đâu 500 ngàn đúng không lúc đó là 500 ngàn nhưng mà cùng bớt bớt bớt thì con rồi trăm nữa không chứ cái này thực ra nếu bạn cũng không có đến rồi 400 ngàn đâu 400 ừ. tâm tâm tâm hai 200 mấy trăm rồi lại thì nó ok ha đó thì đấy là hoàn toàn là một cái hộp không nha cái hộp nó làm rất là giống với cái wifi chỉnh ờ, mà bán ngoài thị trường nha cũng giống như cái wifi chỉnh hàng nhưng mà đấy là chỉ là cái hộp nha gọi là cái hộp đập hộp. hộp giống đập, đập hộp. cái này là đập hộp chỉnh hàng ha đập hộp đó, thì khách đưa ra thì nhớ nhớ thử thì quá quá trình kiểm tra không thì thì đó là nói cho khách hàng là biết vậy là khách hàng mua được cái hộp với giá là 400 ngàn ha à, <laughs> <laughs> cả vợ cả chồng <laughs> buồn cười nên là bao nhiêu khách hàng ra ngoài vì tỉnh Văn Cương này mua một cái cục khạc ha cục, này, cục khạc để về sai cho ok mua mua hàng ở vị tỉnh Văn Cương thì yên tâm hàng này mua được cái vò nó vò là thiết kế giống đeo không người, à, nên nhiều khi mọi người mua thì cũng cần phải lưu ý để tránh trường hợp là nhiều khi mình mua vài cái sản phẩm nó kém chất lượng không nó nóng đúng với cái giá trị ừ, thực tế thì rất là là là, là buồn ha đừng có quay số điện thoại kiểm tra trước có ngày có ngày 22 tháng 4 2 tháng 4 có dây có dây hướng dẫn đàng hoàng luôn Đấy, <laughs> chơi thế này chơi chơi thế này chắc chết đó thế hôm nay đấy tiền thể khách ra đấy đi, thứ vẫn khách sai một cục uh, wifi bên bên tỉnh văn cục coi cái hồi nó rồi thì em em em đập ra nha anh ờ thôi đừng có đập về thì khách à, mua cục à, hụt wifi ở đây mình thì mình cũng mở cho khách 50 ngàn coi như là cũng vì khách à, là là là, là, là mua mua phải cả như thế này ha ờ, thì dạ. cũng là vất vả thì bên à, thì bên vi tỉnh văn cương mở cho khách 50 ngàn ha dạ thì đấy thì mình cũng quay mặt khách làm gì để cái này thôi thì để mà khi mình mua hàng online trên mạng á, mà nó được ờ, ok như mình nhá thì đầu tiên chẳng hạn là giả sử mình mua trên Facebook chẳng hạn á ví dụ như đây là kênh Facebook Vi Tỉnh Văn Cương của bên em ha thì mọi người phải vào trong cái kênh của Nga xem có số điện thoại hay không ha và có số điện thoại nó có gọi được hay không thứ nhất có à, cả cái thông tin nó đầy đủ hay không ví dụ như bên em có này thông tin Vi Tỉnh Văn Cương số điện thoại số hotline có hết ha có đường đi ở trên Google này có giấy phép kinh doanh ha có mã số thuế có giấy phép kinh doanh thế này địa chỉ đầy đủ email đầy đủ ha đó là trên YouTube chẳng hạn hoặc là một trên Facebook chẳng hạn ở trên Facebook thì bên em cũng có đầy đủ như vậy đấy là cái hình em chụp ở à, ở phía mặt ngoài của cửa hàng em ha bên này cũng có đầy đủ các cái thông tin giới thiệu về bên em ha thông tin cùng với tình số điện thoại giống như bên uh, YouTube cũng vậy đó và số điện thoại anh chị phải gọi được ha tức là trước khi mình mua hàng mình nếu mọi người mà thấy à, những cái chia sẻ của em à, ở đây mà thấy mà có ý nghĩa hoặc là giúp ích được anh anh chạc chi thì có thể xin cho em một giây dành cho em một giây bấm vào nút đăng ký ha để ủng hộ em đó và bấm vào quay quả chuông ha thì vì tình anh cương sẽ rất là biết ơn tất cả các anh các chị đó thì nên là mọi người à, mua đó cũng ờ không lấy làm cái đấy chứ cái đó đi <laughs> rồi ok rồi chào cảm ơn mọi người nhé dạ. đây là bạn được khai khang cùng bài phá <laughs> tạt đi nguồn bỏ luôn hai đấy bạn đi đây cái này hả cái lúc nào vào cái này hả đây uống bia xong giờ mới giờ mới dậy say này. Im. À. Thầy nghe la quá. tế Hà Nội đấy, nhà khoa quốc tế Hà Nội Đây mới chính là những cái sản phẩm tốt nhất cho khách hàng. Totolin này. Cái này không có chia nếu mọi người mà thấy à, những cái chia sẻ của em ở à, đây mà thấy mà có ý nghĩa hoặc là giúp ích được anh anh chạc chi thì có thể xin cho em một giây dành cho em một giây bấm vào nút đăng ký ha để ủng hộ em này và bấm vào quay quả chuông ha thì vì tình gan cương sẽ rất là biết ơn tất cả các anh các chị à, chúc các anh các chị à... rồi cảm ơn tất cả mọi người ha